ngày hôm nay uh, một ngày rất đặc biệt là dạ, Tiên sẽ đáp chuyến bay đi Singapore xuất ngoại sau 3 năm dịch tại ờ, Việt Nam cũng như là trên thế giới Tiên đang rất là vui Lần này chuyến đi này thì Tiên sẽ đi cùng với Kyle và đây là cái vali của Tiên nè đó thì Tiên đang ngồi đợi Kyle đến thì uh, sân bay thật ra là ờ, đông hơn tiên nghĩ tại vì tiên cũng không nghĩ là nó đông lắm nhưng mà nó cũng đông đó mọi người cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá Singapore cùng tiên nha Hello mọi người, hiện tại thì Tiên đã đến sân bay Singapore rồi nãy giờ sáng giờ thì hơi quặn một chút là tại vì tiền bị đau bao tử quá là nặng nên là ở trên máy bay vật vờ vật vờ không nói chuyện được với ai hết nhưng mà bây giờ thì nó cũng đỡ hơn một chút rồi lát là chắc ra khỏi sân bay thì tiền phải đi kiếm chỗ để mua thuốc tại vì đau quá không chịu nổi bây giờ bây giờ thì tụi mình sẽ đi qua hải quan nha bạn rồi và bây giờ vừa mới check in xong thì Tiên sẽ làm một cái room tour cho mọi người xem nha Let's go Hi Welcome to Singapore Woo! Wow. Để cho mọi người xem room tour Ăn chưa mà Room tour đang quay. Thì đây, đi vô đây Đây sẽ là toilet rất bự mọi người, nhìn được ở bên ngoài Wow luôn xong rồi đến cái quần tắm và quần tắm đến và toilet đó khách sạn lần đầu tiên ở là khách sạn Aquarius Hotel ở Sentosa nha mọi người view của tụi mình là biển view tuyệt vời ở mặt trời view biển nha mọi người ở đây là một cái công viên nước mọi người ơi Oh my god, đã quá à. Mà Tiên không có mang đồ bơi Tại Tiên không có nghĩ là kiểu Kiểu mình sẽ ở một cái hotel mà nó có công viên nước à với lại nghĩ đi sinh này thì cũng sẽ không có đi bơi nhưng mà mà nói như này muốn xuống bơi quá à giờ sao không What's up y'all? It's your boy Kyle back at it again with another vlog. Hi guys. Nói nhiều quá. Hả? Bây giờ tụi mình vừa mới thay đồ xong là sẽ đi ăn ở ngoài biển nha mọi người. Tiền uh, anh cầm chìa khóa chưa? Tiền chưa bây giờ ăn ở ngoài biển cả à, đây là lần đầu tiên được uh, ờ, cao dẫn đi chắc mọi người chưa biết chưa bao giờ nói hết là cao là người sinh oh yeah Sai người là 50 phần trăm là người sinh là like, Caroline, like nhiều thứ lắm like Singapore, like Chicago Lai, Lai Việt Nam Đủ thứ đó mọi người Mọi người muốn like gì cầu cũng Lai được Cho đó là đây là ngôi nhà của Cao Thì đây là lần đầu tiên Tiên mới đi sinh cùng Cao Chứ không mấy lần trước toàn đi với gia đình thôi À, cho nên hôm nay sẽ nên được dẫn đi ăn. hôm nay với thổ địa Kila ở đây thì Kila sẽ dẫn Tiên đi ăn ở ngoài biển ở một cái chỗ mà đó giờ kêu với gia đình lúc nào cũng ăn hết um, đi đường này xuống đi ok nha lát có gì tới chỗ ăn thì kêu và tiên sẽ cho mọi người thấy những cái món mà kêu sẽ chọn cho tiên đây là những cái món thực sự đặc sắc của singapore nên uh, mọi người cứ chờ nhé Yay! gọi món hay món gì anh giới thiệu đi đây là rojak đây là giống như là trái cây sốt đậu phộng á mọi người ờ, là gì là với đậu phộng hả? với đậu phộng với khô mực rojak với khô mực rojak là giống như dưa leo thơm uh, rồi cháo quẩy sốt đậu phộng rất là ngon là mình vừa mới ăn xong rồi bây giờ sẽ đi bộ ở ngoài biển yes. yeah, dạ, thì mọi người biết á, là hiện tại cái đang không có đeo khẩu trang là tại vì ở bên Singapore bây giờ nó cũng khá là dễ nên uh, ờ, Kêu mới nghe nói là mình không cần không có cần phải đeo khẩu trang như là những cái nước khác đi vô đi vô đi vô xích vô dạ yeah. không cần không cần ý là đeo để an toàn thôi nhưng mà nếu mà bạn đã dính như cái ồ rồi thì thì <laughs> cứ xả đi tiên chưa dính nên tiên còn sợ lắm Ui đẹp quá xanh xét vậy Ê, đi coi Quay đi chiều các kiểu nữa cho nên là nó ờ, rất là đẹp luôn của cây hồ á mục đích của cây hồ tới đây là để quýnh bài mọi người đây cao là tới bến bốc cờ luôn ok để em coi anh đánh được trăm đô anh thua đi về ờ kêu chỉ bỏ trăm đô <laughs> cái gì kêu muốn mua quay không quá mắc tiền nhưng mà tiên không cho kêu mua không có tiền để mua tại sao cứ phải đi vô những cái chỗ quá xa xỉ vậy Ê, ai nói không có tiền không có tiền thiệt vô nhìn mà <laughs> hiện tại tiên đang trong cửa hàng off white và tiên mặc một cái áo uh, crop top cùng cái jacket và quần jeans trời store đẹp lắm á mọi người ơi oh my god hmm? hello mọi người hiện tại tiên đang ở trong ờ, LV ở Marina Bay Sands đây là một cái store huge ở dưới đây là exhibition ừ. ở dưới là triển lãm xong rồi trên đây sẽ là store đây là cái store bự nhất đông nam á nha mọi người rất rất rất bự luôn giống như là mình phải đi lên ờ. đi lên như nè rồi mới tới store oh my god anh có bao em mua cho em cái gì có chứ em lên em thích gì em cứ được lấy tụi mình đang quay một cái video tiên tục cái gì đó là cái cao ôi vậy hả ừ. vậy em đụng cái tòa tháp này anh mua cho em <laughs> sao Hiện tại thì tụi mình đang ở Sephora Và Kyle đang shopping Kyle đang shopping Yes, em đâu có mua gì đâu Em đâu có mua gì đâu Mọi người ơi, Tiên vừa mới spot được cái store của Gentle Monster Bây giờ Tiên sẽ vào xem thử cho mọi người Oh my god hồi nãy Tiên vào thì Tiên nghĩ là Tiên sẽ mua được kiến của trên này nhưng không nó đã sold out rồi mọi người nhưng mà có người mua có người khen hết tiền nhưng mua còn Tiên không mua được gì cả mọi người à Tiên mua được Bath Body Works mua được mấy cái nến <laughs> hết rồi Tiên đã về nhà rồi thì tụi mình có gọi à, Grab Food tới <laughs> khách sạn Tuyệt đối lắm luôn một người <laughs> Bây giờ là 11 giờ 20 Và đây là view View của khách sạn Ở ờ, đó là biển đó mọi người Bây giờ tụi mình sẽ ăn với cái view này nha Hôm nay là ngày thứ hai Tiên ở Singapore, Tiên có mặc áo này mọi người Mình kết thúc cơm rồi nha Thì uh, bây giờ Tiên vừa mới dậy Tiên sẽ uh, make up một chút yeah thì bây giờ tiên sẽ make up xong và đi ăn sáng nha mọi người xuống ok tiên đã make up xong rồi xui quá tự nhiên mặt phải cục bụng đó là buồn nhưng mà bây giờ thì tiên sẽ đi xuống ăn sáng nha oh my god good morning singapore hello mọi người hôm nay là ngày thứ hai của tụi mình <laughs> thì bây giờ ra cà phê vừa mới thức dậy nên có một khỏe đi ăn sáng là khỏe ok đã sao tôi ghê mọi người ờ, phòng cây hồ bút không có breakfast không có ăn sáng sorry mọi người <laughs> phòng free thôi breakfast free cho nên là thôi thì à, tụi mình sẽ đi ra Vivo gần đây à, đi bằng à, train đi train được đi train để ra đó ăn sẽ ăn mì hoành thánh ở trong Vivo City thì uh, ờ, theo mọi người thấy ở Việt Nam có Vivo City ở đây cũng có nhưng ra là Vivo City là cũng xinh đó mọi người các mọi người chưa biết mình sẽ ăn cái món đó là đó cái món xá xíu mì xá xíu đó mọi người nhìn rất là ngon thì tiên gọi ờ, mì xá xíu với heo quay và chén súp anh ăn cái gì ạ gọi mì xá xíu với vịt quay But why hả? Okay. Very good, very good. Ok, tụi mình đã ăn xong và đã mua một chút xíu đồ. À, đây mọi người. Đó. Thì bây giờ Tiên sẽ ờ, đi ờ, qua nhà nội của Carol để chào bà. Hay. Hello mọi người, hiện tại thì tụi mình đang ở đâu anh đây là ở Phú Quốc ở khu Quốc ở chợ đi chợ mọi người nhưng mà chợ xinh rất là đẹp luôn nè kiến qua mấy mua này mọi người kiếm mấy mua đẹp không mọi người nó là đẹp á mọi người like share <laughs> ủa là sao vậy mà ờ. ủa người hiện tại Tiên đang ở trong Sephora và đang đứng xếp hàng Gasline để trả tiền Tiên mua hai cái sản phẩm Tiên đang cần là cái uh, eyebrow Anastasia và cái eyeliner của tức là đây là hai sản phẩm Tiên sử dụng rất là nhiều cho mọi người nào hỏi đây là Tiên đang đang kể lạc road mọi người đây là cái đường mà tiên xưa giờ tiên đi sinh là tiên đi rất rất là nhiều lần thì à, mình vừa mua cái bánh mà hiện tại đang ngồi ở đây ok hai ba Wow, Tiên mua một cái lemon cake, còn Cao mua cái brownie Đúng rồi, Tiên là Earl Grey Earl Grey lemon cake ừ. Cao là peanut butter chocolate brownie Yay yeah. mình vừa mới uh, đi Marina Bay và vừa đánh bài anh cho cảm nghĩ về đánh bài của anh đi Ờ, rất là vui mọi người Rồi vô cái tưởng là được bet uh, ờ, 10 đô á, được bet, bet 10, 20 đô á Xong rồi nó kêu là minimum 50 đô nha Mà trong khi trong tay chỉ cầm có 100 đô vô <laughs> bet thôi à. Nên chơi uh, chơi cái gì đỏ đen á Quên rồi, quên rồi Trời chơi đỏ đen á Thì mình cứ bet đen thôi, nhưng mà đen thiệt thua hết thua hết tiền thua hết luôn thua hết trăm đô vòng hai gián xù nên thôi mình đứng dậy mình đi ra <laughs> mà tiền ăn không tiền hơn lắm tại vì ờ, tự nhiên chơi cái cái gạt máy á mọi người lần đầu tiên vô casino nha chơi cái gạt máy bấm để vô 10 đô xong rồi ăn được trăm mấy chục đô tự nhiên đúng một lần duy nhất tiên tiên tiên thắng xong thôi đứng dậy đi ra như là cây hồ thua bù vô tiền đó đi là quà tiền bây giờ tụi mình đang đi ăn hải sản ở uh, Vivo City Hi mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng Tiên ở Sing rồi Bây giờ Tiên sẽ check out phòng Thì uh, chuyến bay ngày hôm nay là 6 giờ rưỡi tối lận refund của những món đồ tôi mua thì hôm nay là tụi mình ăn ở cái chỗ y chang sáng ngày hôm qua tiên ăn mà ngày hôm nay tiên sẽ ăn khác tiên ăn ờ, cơm gà hải nam và mì hello mọi người tụi mình đã ăn xong ờ, ở Vivo City bây giờ tụi mình đã tới sân bay rồi thì ờ, đang đi đến một cái mall ở trong sân bay nó gọi là chùa giới thiệu mọi người một cái quán tụi mình rất hay ăn ở bên Mỹ Shake oh, đang phải line up để mua này mọi người Rất là ngon luôn mọi người Ai ở bên Mỹ mà chưa ăn cái này thì you should try Thank you. Ok mọi người thì Lan đang ở trên máy bay đã chuẩn bị bay về Sài Gòn kết thúc chuyến đi 3 ngày